phô mát tôm miếng snack tôm ô ôi siêu hương vị mới ngon tuyệt Oshi mới, thịt nướng Texas, nhịp điệu Oshi.